còn bây giờ nó mới kéo ngô ăn cho nên là nó, nó chưa được nó chưa kín giàn chưa kín giàn được mà bây giờ nó lên thành mấy mà kín giàn mà mai ăn hết dưa thì là phải cho ra ngoài này nó bò đi diện tích bò rộng thì quả mới đẹp thưa các bạn mùa xuân năm nay với thời tiết ừ, khá khắc nghiệt và nhiều bà con đã than phiền là ờ, trồng rau màu chết đi chết lại mà vẫn không thành công à, để trả lời câu hỏi này thì mời các bạn chúng ta cùng đến với một cái diện tích ờ, trồng mướp mà trong nhiều năm qua ờ, chúng tôi đã có đã giới thiệu với các bạn là trên diện tích là 13 thước mướp nhưng mà chủ vườn đã thu hàng năm đã thu được từ 20 đến 30 triệu đồng trên 13 thước mướp này và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến cùng tìm hiểu xem ở đây ờ, bà Nguyễn Thị Độc đã áp dụng ừ, trồng mướp để với cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đạt được cái hiệu quả năng suất chất lượng cao các bạn nhé. Vâng, chào bà Lục um, Chào cô Vâng Có phân Chinic Vâng, ờ, thưa bà là ờ, Năm nay thì chúng tôi lại trở lại đây Và thấy rằng với cái diện tích là 13 thước bếp này Thì năm nay nhìn ờ, bà quy hoạch thành những cái luống hàng như này rất đẹp Và mới mặc dù là ngày hôm nay ngày uh, âm lịch là ngày 24 tháng 3 năm 2020 Và ngày dương lịch là ngày 18 16 là 16 16 16 là, là ngày 16 tháng 4 năm 2020 nhưng mà trên những cái à, mướp của mình mặc dù chưa leo kín dàn nhưng đã thấy là cây có biểu hiện xanh tốt à, xin hỏi là quy trình à, bà chăm sóc cái mướp này như nào Ừ, thưa cô là trồng cái mướp này thì tự mình mà rút kinh nghiệm đều ra vâng. Mọi năm thì tôi cũng ờ, không bón lót Năm nay là cũng bón lót là dòng 13 thước này thì có 3 hàng thôi thì mọi quý vị đều biết cả đấy thì những gia đình là dòng có cho có một ờ, cân thôi một cân phân xinic một cân phân xinic loại này một cân xinic loại này vâng. thì để bón nót bởi vì mình bón để giữ thế thôi thì vâng. không không trồng hột vào nó e thui nó hỏng ấy thì dòng chỉ có thế thôi mình kết hợp như nào khi kết bón nót thì mình bón nào lân nữa lân vâng. Ờ, gần chục cân lân thì trộn lẫn trộn lẫn vào là sới cuốc đất lên thì là đi xáo đất xong rồi là rắc vào xem vâng. là xong là cắm hạt là cắm hạt luôn là cắm hạt luôn vâng. thế khi cắm hạt lên rồi thì mình ờ, mình mình, mình ờ, để cho nó mọc lên mình cứ tưới ẩm ẩm cho nó mọc lên khi nó mọc lên rồi thì mình để sửa cho nó một tí đạm đến giai đoạn nào thì mình rửa đạm ạ nó khoảng độ hai ba lá ba lá thì mình vâng. cho sửa một tí đạm mà cho nó cho nó bén vâng. để nó bén vào thì khi nó đã bén lên rồi thì nó lại bắt vào cái phân cái nân thì nó ờ, đồng thời là nó phát triển mạnh hơn vâng và năm nay đúng vài năm thì nó không được đẹp như thế này nhưng năm nay thì mình càng rút kinh nghiệm thì mình lại làm à, à, cẩn thận hơn thì cũng không cẩn thận nhưng đại khái là mình cũng làm đúng kỹ thuật của nó thì để cho nó nó, nó nhanh đẹp hơn vâng. đấy thì bên năm nay là quả nếu nó có hoa đực thì đúng là từ gốc luôn trị đất luôn vâng. nếu là là, là là mướp đấy thế nhưng bây giờ là không có hoa đực của nó thì thấy là nó thui hết bây giờ lên đến đây mới có hoa đực thì thì bây giờ đây đang có quả nên đang ra quả vâng. vâng. thế thì Tức là lúc trồng thì mỗi một luống như này là mình dùng một cân Sinic loại 5 cân này à, Trộn cùng với um, khoảng uh, mấy cân 3 cân lân 3 cân lân 3 cân lân một lạng dạ. Và khi mình cuốc đất cái là mình rắc phân luôn ừ. Và sau đó mình cắm hạt ừ. Ở đây thì mỗi một cái khóm như thế này Mỗi khóm như thế này thì bà sẽ cho mấy hạt ạ? Mấy hạt ừ, mướp ạ? thì ờ, cứ dòng dây dài thì những cây nào xấu thì mình áng chừng mình rổ đi vâng. đống đầy đống thì thưa đống thì dày bởi vì là mình theo cây nào đẹp thì mình để còn cây nào xấu mình thì tỉa đi vâng. thế cho nên để cho nó, nó lên đều nhá cho nó đẹp ờ. thế và ừ, cho sau đó thì đến giai đoạn nào thì mình bón phân chuồng ạ để đến khi nó lên được 4 ừ, năm lá rồi thì là mình lại bắt đầu lân mấy lại cái cái phân xinic ý là lại trộn lẫn vào thì lại rắc một đợt nữa thì à. nó bắt đầu sới đậy vào xong rồi là đổ phân gà lên trên đổ phân gà thì lúc mà nó được 4 năm lá thì với cái phân xịt lại 5 cân này thì bà rắc mấy bao nhiêu lượng là bao nhiêu ạ lượng một túi này một túi 5 cân này một túi 5 cân này vâng thì là tôi trộn lẫn với lại gần chục cân ra rắc thì là rắc là thì là thì là nó mới được mẫm thế này à. đứng đống này là cây tỉa đi rồi đấy à đây đây là tỉa, ừ, đi tỉa đi rồi, rồi. Ừ, vâng. cứ tiêu thưa rơi giải vâng. này thôi vâng. thế mà đây là diện tích năm nay lên là quả rất là đều đẹp hơn mọi năm bởi vì mình bón phân lót cho nên vâng. là nó đẹp hơn mọi năm mọi năm thì chỉ dòng chay thôi cũng sợ không mọc được vâng. thế bây giờ mình này dòng thế này thì nha nó nên đẹp nó bén phân này nha nó đẹp vâng và sau đây thì à, ta nhận xét À, về cái mướp ừ, dùng phân Sinic dùng phân thì nó xanh quả đẹp mà cái, cái cuống quả của nó mẫm đây này đây là cái chùm hoa đây chùm hoa đây nhưng mà này. vẫn còn hoa đực nhưng vẫn có quả đây, đây mọi người đây này hoa đực đây chứ mình không nói dối này đây quả này đây cây này ở, ở, ở cây này còn cây này ở cây khác quả này à, cây à? khác vâng. Ở ừ, cây này là ở cây quả này quả này đây về quả này đây đây. cứ mỗi đốt một quả các mỗi bạn đốt một quả các bạn này đây nhá các bạn uh, theo tay tôi này đây này chỗ này một quả này đốt đốt từ đây từ đây đến đây đốt này một quả này đốt tiếp theo này một quả này đây đốt nữa sang này. đốt này lại có một quả này đấy và sang đốt đây đấy một quả đây là một quả các bạn đấy đây các bạn nhìn thấy chưa này chị chị chỉ đi đây, đây một quả này đây một quả này đây và quả đốt này tiếp theo đây nó chắp nở này một đây quả. cái này thì vẫn nụ này đây đốt này một quả nữa và đốt ngoài kia nói chung là hơn hơn hơn đây. hơn chục quả vâng đây cứ đây cứ bỏ đâu là quả đấy bỏ đâu là bỏ đến mỗi đốt một quả vâng giống gì vâng. và xin hỏi là đây là giống mướp gì ạ đây này giống mướp ờ, hương vâng giống mướp hương thơm ừ. thơm lắm vâng ừ. và chúng ta tiếp tục đi đến những khu khác đây có đây này cứ mỗi đốt quả đây này đây này vâng đây đây chúng ta có thể là đây khóa đây xem ở trên luôn đây đây ta có thể xem ở cái dây này nhé. dây này thì đây đây ta chỉ xem toàn từ đây thôi từ đây nhé. Vâng. quay xa ra để dưới thấy một cái dây này, này. Đây, đây, các bạn này rồi cắt đi rồi nó dưới này phải cắt đi phải không ạ nó có hoa đây không có hoa thì đây cái đốt này là một quả này sang hai. đến cái đốt này là hai hai quả này đến đây là ba này ba ba đốt này. đến đây một quả là bốn này lên trên này một quả đây các bạn này đây rồi máy quay nuôi tay này, này cái tay này nó rồi, bông tay này này nó năm là năm lên đây một quả nữa là 6 và đây quả nữa sang lên đây là 7 đốt kia là 8 đây là 8 này đây là 9, này và cái ngọn nó đang bơi này. ra là 10 11 12 nghìn đến đầu ngọn đâu là quả đấy à, đốt hai quả ừ. đây là đấy một đốt hai quả các bạn đây đốt này có hai quả này này đấy nó ở cái trùng hoa này này đấy cái phần cái này nó là ờ, đốt nó ngắn nên là ngắn đốt cho nên là nhiều ngắn đốt nhiều quả xanh xanh xanh đậm mình cho ăn này nó xanh đậm quả đẹp tốt quá nếu mà cho thêm thì nó là lốp như cà chua vâng. là lốp vâng thế và bây giờ thì là mình không bón cái gì hết nữa không không, không bón, gì cứ này nếu bón là sẽ lốp mai kia đến mai kia mà bón thêm thấy cái nán ngà ngà cứng cứng thì là mình lại tưới vâng thì lại hòa cho tưới hoặc là vứt ở góc thì lại mình tưới thế thôi và ừ. cứ này thôi ngọn to lắm đấy ngọn mẫm này như ngọn ruby ngọn đây nó rất là mẫm đấy các bạn này ngọn nó bơi ra như thế này thì cái cây mướp này nó mới rất là có cái sức này sống và nó rất là tiềm năng đúng không? Lấy nó ra để mình vắt nó ra, cái em kéo nó vào đây cái này nó tay nó. Đấy. Không nó cứ ôm vào nhau thì nó nó dính vào nhau nó lại cắn vào quả, nó quấn vào quả cơ. Và tay mướp nó cắn. Với cái thời tiết quả. năm nay mà mưa nhiều và lại đặc biệt là mưa axit rất nhiều thì bà có phải dùng thuốc bảo vệ thực vật cho cái ừ, cái dàn chua thuốc sinh học thì mình không? mình phun lúc nhỏ nhỏ thôi mà à, tí thôi còn có phải phun gì đâu tiếp tục ta đi vào sâu không phải phun gì chứ vâng. này cái để đây đây ta có thể đến bất kỳ một cây mướp nào cây mướp vậy các bạn đấy. này đấy nó rất là sai các bạn này tại bên kia đây. cái bên kia thì đây đây ví dụ như đây chỗ này là bà ngắt một quả rồi này ờ, cái đấy. dây này này đấy, cái dây này các bạn nhé chỗ này là dây ngắt một bên quả rồi nhé đấy thế mà ra đến đây là một quả này đến đây là một quả này đốt đến đây một quả tiếp cái đốt nó dày đốt này vâng đến đây một quả nữa này đấy đây đây chị có thể lưng lên thế này này lưng đây này. quả này vâng quả đây xong lại đây, đây quả sang, nữa này sang bên kia nữa đây quả đây, này đây em phải bạch khí không vâng. nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn rồi nhìn rồi đây quả này vâng đây đốt mỗi đốt đây quả này đây quả đây này đốt thì hai quả này đây đốt đốt này hai quả ở đây à đúng rồi đốt này hai quả đây đây quay gần vào đây mà nó chả sâu chia gì đâu cứ này là bón ăn vâng đây này đây là vào gió bắc không gió bắc phải chặt nữa đây là gió bắc vâng. đấy con cứ khả năng tát cái cửa lá màu phốt phốt trắng này nó tát lá không kéo được ngọn đây khoảng độ ờ, sang độ rộ ấy là phải trung tuần tháng tư thì rộ lắm vâng tháng tư thì rộ rộ rộ mướp rộ mướp lắm đấy đây này cứ đốt nặng đấy cây nặng đấy đây đây này đấy đây cây này đây này đốt này hai quả này đang thắp nở đây rất nhiều uh, đây đốt có hai quả nhỉ đây đốt hai quả đây vâng là đây này tới mỗi đốt quả đây đây đốt hai quả đây đốt hai quả đây này các bạn này đấy đấy đốt này hai quả này đây đây hai đốt này liền luôn này hai quả liền đây đây cùng một cái dãy cùng một cái dây đúng không? Để cùng một dây đây ra đây đây này đây cứ ra đây này đốt này hai quả này đốt này cũng hai quả này đây đây sang đây mới nhìn thấy đây hai quả này các bạn này hai quả đây cũng hai quả này đấy đây hai quả này à, thế à. mình mình cho ăn đấy thì là mới đậu được cả không ra, không, không không nuôi được Ừ. xong đỗ bên này lại ra bên này cũng hai quả cũng hai quả đấy. đấy nhiều cây hai quả lắm bởi vì cái, nhiều đốt hai quả bón nhiều cái phân này nó, nó thích lắm Cho đây này đốt này cũng hai quả đây này à, nên dòng cái phân này tôi không bao giờ tôi bỏ chắc từ ngày thấy là, là quý lắm đây này các bạn này đây hai quả đấy đang đây. là quả đây này quay cho máy lên đây hai quả đây vâng đấy. nếu mà dỗ và tin gió bắc thì là đây này thui đi này vâng. đây này đấy thui đi. à nếu mà dỗ vào gió bắc thì nó sẽ ừ, thui ừ, nó lở như hôm nay mà gió bắc ấy, là cái tụi này thui hết à thế nhưng đây yeah. là gió à? đông là mấy này gió đông đây cái hôm này hôm nọ đây này hôm nọ những cái quả này từ đây gốc này vâng. thui hết này nói chung là đây này nó thui hết qua thời tiết ừ, nó thời tiết phải thời tiết ừ. phải cho ăn thì mới được ăn ừ. thế nhưng mà nếu có phân xịt thì nó sẽ nó chắc quả hơn vâng nó phần... đậu hơn vâng, đây. Ừ thôi đây với cái đấy đây đây với cái... ba dây ba đốt ba quả đây này trên này quả này đây rồi vâng đây nói chung đấy. là sai lắm các bạn ạ đây rất là sai rất là sai ừ. càng trong này lại càng đẹp càng, đây càng vào đây lại càng đây. đẹp đây này. không phải là quả nữa đây này nó thui này đấy gốc này tôi à, có vặt đi vào... cơ vâng. vặt đi gió vâng. cho bắc đây này là cho vâng. bắc cái này nhìn thấy các bạn nhìn này. À, đấy. đấy cho bắc phải vặt đi để vâng. cho nó, nó không phải nuôi nữa vâng. đây nó đâm nhánh cái nó cũng có quả ngay sai lắm cứ như đông chóc ấy cơ sai lắm mai kia nó đây cái dây này đây. À, đây đây cái đây, cái này bốn đây cái... này dỗ phải cho bác cái này phải vặt đi lên này các bạn cái dây này các bạn này cái dây đấy. này nó bốn bốn đốt là bốn quả liền này các bạn này đây một này hai ba bốn đây bốn đốt là bốn quả liền các bạn nhé lại lên trên là xong lên trên đây, này năm này năm này sáu này đây đây đây đây bảy đây, đây, bảy này tám này chín này mười này cứ đi đi đâu là có quả đi đi đâu là có quả đấy đấy đây thế đây này cứ đây các bạn nhìn đây chẳng phải là mình giống vâng. được ô về ư ô về đây về đây về đây phải nhớ quá không ngủ được mẹ mẹ mẹ có về không vâng. chị ơi đang làm chân trình mẹ mẹ có về cho tí cho tí con chào bà chưa chào ông chưa vâng thưa bà lộc là nếu như mà không có phân xịt ờ, thì cái mốc của mình nó có được sai như này không Nó không sai mà đốt nó dài, nó không, không được dài. xanh vâng. mà quả nó không được mẫm mạp thế này. Vâng ở đây sau đây thì ta nhận xét về cái lá à, khi mà dùng phân silic thì cái lá của nó như nào lá dày lá mà nó chỉ phân phớt thôi chứ đã không tranh đậm nó vâng. chỉ phân phớt thế này thôi để đây các bạn này lá nó cứ phân phớt đấy, này nó phân phớt thế thôi vâng đây chứ nó không xanh ờ, đậm đấy. mà nó không ngà ngà đỏ đâu nó dày lá nó vâng. dày lá mà nó xanh đậm đấy vâng. và cây của nó thì à, bà đánh giá về cái cây của nó có rắn chắc không ạ thì rắn chắc rắn. chứ đây cái quả này thì chắc phải vặt đi để cho bác ra bắc đợt trước đấy không làm gì được cái cây ừ. của nó thì rắn chắc ừ. và cái ngọn của nó là đang có chiều hướng bơi rất mạnh như này ừ. đây mình có thể sang bên núm bên này cũng thế này đây núm bên này rất đẹp này đây mình sang bên này đây mà đây này cũng dài quá đây đây cũng là lên đây cũng lên này lên lên đâu là quả đến đó cứ lên đâu quả đấy vâng và um, đây ờ, này đến nó, khi nào này, thì nó lên ra sau thì nó không bị cho bác cái quả này là cũng đậu nhưng mà nó mới thì bây giờ nó ngắn rồi chân phải vặt đi vâng. không được đẹp lắm đây là quả này Ui. ở đây là bà chồng vào ngày nào đây là trồng đầu tháng 2 nhưng mà tùy theo mình phải nghe từng năm một thời tiết mình trồng chứ không căn cứ là đúng tháng 2 mà không căn cứ thì tháng nọ tháng kia nghe thời tiết thế nào thì mình rồng ờ, nhưng chủ lực là rồng ờ, trung tuần đôi 10 tháng 2 đôi 10 tháng 2 đôi 10 tháng 2 Chào. thì nó vào cũng vào ờ, khoảng hơn một tháng ờ, hơn tháng hơn đấy. một tháng nhưng bước ở đây cô sinh trưởng và phát triển khá là tốt Đâu? quả thì rất là uh, quả sai thế. và ừ. tỷ lệ sai ở đây là trên các cây đều đồng đều đều đồng đều như và uh, Đấy. Sau đây thì chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây và và Long bạn có thể uh, tự giới thiệu về mình đi ạ. Ờ, các bạn ạ, tôi thì tên là Nguyễn Thị Lộc, thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thế mời các bạn là nên ờ, khuyến cáo là các chị em làm vườn nên là dòng màu nên dùng cái phân Sinic thì rất tốt đây cái phân này túi 5 cân này tôi cứ lấy chục cân một đi bán các bà nhà mày sang dòng cái gì ngon mà khổ đấy lấy chục túi một chứ chục túi một là cứ dạ. chục túi túi một đấy chục túi một là cứ ờ, bảy tám trăm nghìn ý vâng. thế là, là là cứ trở về các bà bảo thế cho mày mua năm thế bảo thế thì nó mới ngon cả vườn cái gì bón cái phân đấy chốc về nhãn các bà thăm bưởi cũng thế bưởi nó quả nhỏ thì nó không được rõ lắm nhưng mà cũng sai lắm mà nhãn thì lại càng sai nữa này sang dương đấy nhà tôi cứ cả vườn bón cái phân chín này thế hôm nay là quả mít thì gần chục cân thế là bán có ba giá 30 thôi mà còn mắng nhau ý ỏm nên là không được vâng. lấy khổ quá và bà có Nó thể nói lắm. số điện thoại của mình đi ạ à, số điện thoại của tôi thì là 0334 112 535 Đấy các bạn là cứ có gì liên hệ với tôi thì tôi giới thiệu Các bạn nên dòng cái phân này và hỏi ờ, tôi tôi ờ, cách thức làm là tôi không có dấu bí quyết thì các bạn cứ điện hỏi tôi trực tiếp là tôi sẽ nói đấy hôm cái ông ở dưới hải gì mãi ở dưới ờ, gần hưng yên ấy vâng. là ông ấy đi hỏi thăm về nàng nhưng mà người ta chỉ về nàng thì mà không bà ấy nằm tranh tranh chạy cơ chứ không phải làng thế người ta lại xuống đây mà như thế nào họ giữ người ta ăn cơm người ta không ở vâng. mà thôi thôi nhà vợ tôi cũng bằng tuổi chuột như bà nhưng mà ừ, nhà tôi cũng rồng màu vâng. nhà mà bây giờ thấy cái cái cái cái cái, cái quay dưa đấy đẹp quá thì tôi muốn hỏi bà hôm đấy là ông ấy đến là tôi mới sới cái đang sới cái kia mà đấy tôi nói như thế nào đúng nguyên văn như thế bà nói đúng như thế mà tôi cũng đến thực tế là ông nhà tôi đang sới còn tôi thì buộc cà chua cái vâng. ông bảo nó cà chua mọi năm còn chết dù mấy cái dưa kia cũng chết dù rồi vâng. năm nay không chết một cây nào chết đấy mà mướp thế năm nay đẹp lắm và đấy. tí nữa thì À, thưa các bạn là tí nữa chúng tôi sẽ làm tiếp một cái clip về cái dưa chuột uh, dùng phân ích uh, đi à, sang trong cái vâng, vụ uh, xuân của năm ừ. 2020 này và uh, các bạn ơi bà Nguyễn Thị Lộc ở đây là một lão lông chi điền bà làm ruộng rất giỏi và trồng màu thì lại càng siêu và chỉ với diện tích là 13 thước này nhưng hàng năm có thể cho thu được cái năm mấy năm đầu kia triệu. năm kia năm kia à. mấy năm mấy năm rồi thì được 23 triệu mà có 13 thước rồi đấy được 23 triệu ừ, 23 triệu mà à. nói cả xã là cái chuyện tròn mắt lên hết mà ủ thảo nào cũng hôm nào cũng mang tròn mướp lên bán để đổ buôn bắt đống cái, cứ tươi đời thì sai quá sai <laughs> phát sợ vậy hại quá hôm nào ra mà kiếm sai thế cũng mệt hôm mệt thì chắc bị chả hãi à? hại hại chán Mà những ngày đỉnh điểm thì nó sẽ được uh, trên 13 thước này nó sẽ được khoảng bao nhiêu Những hôm là đỉnh điểm nó sai mấy à? có mỗi hôm được gần một tạ bảy tám mươi cân là phải đổ hai đống cô hôm thì ra Đông Bình cho mình là để đi từ đây cho mình không nào đổ đông đấy xong lại về nàng một chuyến vâng. mà hại quá không biết nhiều quá nó là cái xong mà cái quả xấu thì nhặt thì bỏ bỏ cho cá hoặc là cho người ta nhưng mà đợt này mình sẽ bán hàng trên mạng để cho các bạn này mình à, bán với ai vâng. mà à, có yêu cầu thì mình à, mang cho à thấy cần cà chuộng thế vừa rồi này cái con gái nó đưa nó cháu nó đưa nên mình mình có ừ, điện thoại nhưng mình không biết dùng vâng. già rồi không dùng thông minh được thế là ừ, con ấy cho thì là thần mang đi đổ cho người ta thôi vâng. cà chua thế mà bây giờ đến dương đấy kia dưa ngon lắm mà ừ, cũng bây giờ đừng mới hái được vài lần rồi thế nhưng mới thì năm nay là do do thời tiết nó ít quả cho nên là giữa cái lúc mà